Và đây là Phương Lan Dạy Huệ on the mic Không phải là do em chanh mố Ngoan hay dạy bào còn đồng đành mố Lại chồng giàu thì đi ô tú Con lại chồng nghèo đi vô rắn mố gió phong tục nhà em rửa đỏ Tá mà khỏi mà ệ đồ đỏ Thương anh rồi vừa sờ vừa ló Sờ bá mà đặng cũng sờ bông có chơi tay một tay gậy tung mạnh khắp nơi anh muốn em là bạn đời thoát cô đơn những ngày sắp tới nhà anh nghèo quá nghèo lắm chứ buôn bán ngày cũng gần triệu bao gạo nhà anh xuất khẩu sang lào còn sợ chết đói cưới về anh bao tình yêu anh nó nở như hoa bên em dù nó khổ như lào à cái đào dục dục cái đào liền dục bất cái đào đó đồ mà ăn này rất cái đào đó chứ dục cái đào liền bếp mẹ giang luôn mẹ một đất ừ, bấm bấm bấm vô bấm vô cái bảo ổng lượm vô béo đó là thua bóng này tao đạo hoàng luôn à thì bây giờ là đủ cho hai bác trời ơi đặt sẵn đặt sẵn là lưới à lưới sao tre sao tre trời ơi mà có những người quen ở lưới mới, mới được có món đây đây nhá món sâu ra này dễ làm không dạ dễ về đây thì mình mình mình cũng sao ra trong ra luôn á dạ trong trong nhớ đấy dạ, dạ ra bên Alam mo, Bika. Nag-aanit. Thịt khô à? Ui Có nhông này Cái này lấy đi Thịt khô vậy Thịt gì, thịt gì khô vậy Ui, cá khô này Đấy khô Củ quỷ mình đi đâu rồi lấy cái con này là con nhông à

đây là đây là đây là phí bình ngùa không đây là phí bình ngùa tìm tìm mua mua nha <laughs> thử mua con một câu nó mời quá con nó mời quá tôi phải mua cái con chuối là lưới à dạ vâng chuối là lưới đây nha chuối cùng sâu cùng xa đây nha coi trong nào có có nè rồi Anh Mình, mình, mình, mình, mình đi vô phía ra nha Phía ra cái chập mình rồi Cắn Đi chưa chạy bạn chưa, chưa, chưa, chưa Tôi đi chưa chạy chưa lần hết đó đang rồi nhiều khu khu khu khu ẩm thực của của, chè chè trong nước hay gì có gì à chè nó chị ngon không ngon ngọt quá à đây đây một thứ hai bịch đi vẫn lạnh lạnh đây à lúc tới phía chứ anh ạ thì ba giờ đi à rồi mấy tiền mấy tiền gì rồi 30 rồi, rất cảm ơn tiếp tục tiếp tục quay tiếp tục tiếp tục hành trình được vài chục số đấy mất bốn chục ngao nào mất bốn chục Yeah. Em lần xem thử có cái gì để mua đây. Cắn nữa đó. Cắn nữa đó.

đi đâu đi đâu để nhanh dữ nè ở ờ. trong không không không không không lại cho nó mua mua bánh à Thank you. Bởi không khốn khó chợ ở mà Ở bên kia này ông ông ông ông ông ông. Thôi cho bữa đứa Đứng như cái gì nhá Đi theo con Quá đẹp, quá còn đó qua mặt bỏ nè đường không sao qua mặt bỏ kìa ở này ở của mình hay mua mua mua mua bên này cái bên này bán ngầu rồi ngầu ra ngầu cài đó cái ngầu cái đít quán này là mua đang quay à cái đó ớt đây là ớt ớt ở ờ, mình đây à dạ. đi về muối à ừ. bông bông bông bông bông ờ, bông bông lẻ không đó lại mấy trái à. không thiệt quá lá chanh ờ, nửa ký nè nửa ký được chứ hả à. ủa em mẹ em đã gì à em đã gì cà té món nhà này là gì tại gì tại gì anh giới thiệu chứ tại tại gì anh giới thiệu anh gì giới thiệu món ớt rồi mơ à? mơ hay mà Mơ màng Mơ màng, mấy tiền em? 15 ngàn Dụm dụm dụm cho anh không? Giảm năm nghìn Hả? Ê, giảm giảm giảm Khỏi cần thấu em giảm rồi giảm 5 Khỏi cần tháo em Giảm được đó hả? nó không kiểu té Kiểu minh té Hả? Kiểu Kiểu à? Kiểu là sao em? Để nó mua không? à trái cây à em nó kiểu kiểu ở biết kiểu vậy thi mua rồi bạn thấy ra đâu thi bỏ rồi hả bao giờ đấy cô mỗi chân quá đây cô cô cô bón ớt chắc xinh nhất trời này mà thôi dạ đi lẹ đi mua bánh ăn mua bánh cái gì làm nó đang youtube youtube rồi đó lên mua bánh đó đâu có quay đâu có dạ, thuốc lá bánh bánh cho mình nữa hả bánh bánh này bánh kìa trứng bánh trứng hả dạ bánh chi bánh đi lấy lấy cho mấy cái bánh ấy ủa bánh đi bánh đúc à? đúc sâu vậy bánh đi bánh đi anh lấy cho mấy cái bánh này đi năm cái năm cái à bánh đi năm cái bánh đi thanh bánh gì về bánh tiêu à bánh tiêu bánh tiêu trời ở lưới rồi Tiêu ừ, Vĩnh Đức. Có sách cho mà, Sách cho mình. Mấy tiền mấy tiền gửi tiền. Ủa có mua ngàn hả? Con lấy đủ hơi trong con muốn đi. Trời ơi. Không rẻ ra. rồi cảm ơn cảm ơn chị bán bánh chê đâu chê mấy kia họ họ ư khi nào đi không dạ. một qua đi lên hướng này trời hướng này hướng này một nữa một nữa một nữa còn cảnh Dạ? đó buổi giờ huy không đi nữa hả em rồi em rồi rồi đấy của nó không có rỉa đâu có không lợn lợn đứng chụp hình đó lợn đứng chụp đó đứng là đứng đây là đứng đó quen không hả bị quen hả con con con heo con heo trời ơi thịt heo ăn không khổ khổ đó thử Đấy. Dạ. ăn đi ừ. ăn đi theo rừng nè ăn mua rừng đi anh đó có gì mày lắm đang đem về không lấy về được à à bỏ trở về nó bắt mua về phải không hả phải không chạy gì cực về ăn với mẹ rồi chạy về bác anh nha Ừ tử về ha các bác phải làm lũng thực tế cô quán heo đẹp nhất chợ luôn á à. Hãy subscribe cho kênh không được không đây là lương đồng à lương đồng ở lưới rồi rồi hai ba một con này anh này một ba một con ký ba con cái tàu giá là ba nữa mà nhỏ vợ bảo đi chợ mua con lắp có rồi có trào không rồi này nó ngon rồi này nó ngon có quay không có quay không có quay không quay đi vui lắm quay con lên này cho đẹp con này con gà con đi đẹp con, nào đẹp con nào đẹp ba con đi ờ à. đẹp quá ha to ghê đúng rồi tôi thấy là dẫn con đi đi đi dù dỗ đi ra mắt mà để cho hướng đi ai cả không nó hùng ở đâu cám ghi ghi nó rồi lâu cây sáng bỏ được mà đó cô cũng đúng dưa đây đuông dưa đó đuông cũng dưa đó thật là con đuông dưa đó à đuông dưa con đuông dưa dưa hả con này con này lùm lùm lùm đi đây lùm dưa con dưa có đang cái máy lùm đi đấy là Ký mấy tiền em? Dạ, một cân 300 Cân 300 à? Dạ 300 cân không? Dạ <laughs> Lấy một cân đi Lấy một cân đi Được không? Đặc sản mà, bán còn giá nữa, chỗ, chắc chỗ em cả bán Ý là cân là hết cái này không à? Dạ không, cờ một chậu nữa Chậu nữa Thêm bên đi nè Chậu nó đây mới đủ cân à? Dạ hơn Rồi lá chanh nửa cân này, lá chanh nửa cân anh xây thử cái rồi Để chuyện có cháy hả? Để nào? Ừ. Không cháy. Dễ cháy, đầm lên con nước này tầm con nước này tôi lấy lấy nước ăn lấy nước ăn xem mọi gì nữa rồi trời ơi con đun dừa ở, ở, ở lưới này về có cháy không dạ không về làm luôn tiết bầu không cháy đúng không dạ không chấm về bầu vậy con này là bắt ăn cây dừa em dạ đây cây đuốc cây đúc mà cây đuốc cây đuốc á à. Đây 6 lạc lấy lấy lấy nửa ký ký mà mà để sáu hả ờ khuyên cá cho em cũng được Đúng mà đông qua rưỡi rồi bây giờ bỏ ngâm kìa đó còn muốn ngâm nước con nó thêm vô chứ nè con bỏ con gì đó sắp khô sắp khô sắp khô tươi chứ khô khô xuống xuống lên dạ, đâu đâu rồi xuống xuống ở đây phải không? Cà sủi anh chưa mua muối đâu đi anh anh muối đâu mua. Chụp lắm lắm mua ở tôi chụp mà ít nhất hai mươi mươi chụp được hai anh chụp được hai mua mì sưa đâu đâu có dập đâu đâu có dập đâu anh quay tê anh phải mua mì sưa à? không mới gì mới gì mua đun dưa của bé em xong đây mới gì bà mới gì mua đấy cung là cung quay là cung lấy thế thấy không thằng này muối này muối được mua này đi ra mua tình yêu mua cái hủ lắm á hủ đó bao nhiêu muối muối muối gì cái thùng còn ờ, đây đi thử đi không mua cũng cho thử luôn dạ ạ cái gì đấy hả chấm về về xôi này xôi nước than này rất là ngon này về khoai sắn à. cho nên là làm rất là nhiều công đồ ăn chứ làm làm ngon không 60 đúng không? Năm ba 60 Cũng còn 60 mà Dạ là cái bì vậy mày Là cái bì cho chủ đó Sao 6 thịt không không đẩy ra 60 k đó Đây là 10 kg đây đây là đây là 10 thịt này. Đây là có thịt dạ, dạ. Rất là ngon cái này cũng rất là ngon này. Thơm mà thơm lắm à? Thơm luôn thử đi ừ, thử cho thử thử mà biết người đang bao nhiêu ừ, biết thử mà biết thử mà biết cảm giác để chị thử cái này cái bữa lấy mua lại cái này giống nhau sáu mươi hết dạ. đây mẹ hộp thịt này dạ, đây là thịt rừng dạ. à Bây giờ mình khá Bây giờ mình 50 trăm ớt nọ ớt rồi mới mua rồi có có mượn rồi có mượn, có mượn rồi có mượn, rồi rồi ok rồi đặt sàn lúc đây mình đều chỗ này ra thì mua gần tỷ à gần đấy gần đấy là đồ rất là nhiều ờ, đồ sòng đồ cả hết cái này tôi cái này anh việt cái này cái này gần đấy là đồ sống nhiều cái này nhà là nổ Ủa, bác bác bảo vệ thu thu tiền phế à? Rồi rồi rồi. Bác bảo vệ đi thu tiền phế mà. <laughs> Đừng thử luôn hả? Ê, đừng thử luôn hả? À, thử. ậu ậu ậu ậu ậu Vậy mà tự nhiên đưa sạc cái riêng về đây <laughs> Bước, ở đâu mày bước vào con đi là nghe chứ không phải là quay Chị đi nói á Quay là quay quay quay quay quay hàng Nó được một quay sạc cái gì một À à à Mua đâu? đâm đâm đâm thẳng qua đường để tôi để tôi lái xe tôi chạy qua chứ chạy à, đi qua là mất không chạy xe qua đi đấy vịt vịt vịt sim vịt sim con mấy con ừ. hai trăm rưỡi ok mình mình mình Đến với bác đấy rồi rồi em nó đi nữa rồi ok luôn làm thịt nó luôn rằng mẹ mẹ duyệt luôn hả rằng à mấy làm thịt chứ mà ừ. dạ dạ thịt với con gà nữa nhỉ với ừ. để riêng để riêng tiết nào để riêng tiết nào. hả để riêng tiết nào. để riêng à, để tiết riêng đó ừ. dạ dạ bố bé ăn tiếng ăn rồi mấy mấy mấy làm thịt chứ mấy nghe ờ Ừ. biết ổn đơ mái Không phải là do em chăm nó Ngoan thì vậy bao con đồng đành nó ừ. Lại chồng dâu thì đi ô tô Con lại chồng nghèo đi ô đắng nó Do phong tục nhà em rửa đỏ Á mặt họ là ế rửa đỏ Trung anh rồi rửa sơ vừa ló sơ bá Mà đặng cũng sơ bông dạ. có Bạc trung ừ. nam tây Nhà em đâu hỏi chi hay à, Hay dạ, dạ, để gửi xong mai đấy Về nhà em đẻ cho anh một đây Giống như việc động tiền wifi Nam xin lề hồi cười em máy Bỏ lề đôi em tiện cũng anh viên Không có chứ khó chí hai Em rất ăn chơi tay bị tay gãy tung hoành khắp nơi Anh muốn em làm bắt đời muốn thoát cô đơn những ngày sắp tới Nhà anh nghèo chỉ có lúa gạo chứ buôn bán ngày cũng gần triệu bao Gạo nhà anh xuất khẩu sang Lào đừng sợ chết đói cưới về anh bao Tình yêu anh nó nở như gạo mãi bên em dù nó khổ như Lào Bạn trai cũ em lổ như Lào tình mình vẫn thắm và nở như ao Anh biết là ba mẹ em khó đó tương lai cả đời lên gia đình lo lo Từng nhà em trở vào tuy khó đó anh vẫn leo vào dù nhà em có chó không không